mừng vâng, ờ, quý vị và các bạn đến với kênh video điện máy Cường Linh thì hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu máy máy bắt ly tông cơ bản đến thị trường một bên là máy dùng để đạt công suất 0,8 kW này là để dùng vắt tinh bột nghệ này đây 0,6 kW và vòng tua của nó là à, 2.900 vòng tua nhanh là dùng để máy vắt bột nghệ này còn bên này thì máy đã sử dụng động cơ đây motor 1,5 ờ, kg đấy vòng tua trọng 1490 1490 vòng một phút thì tua, tua trọng thì máy này là để dùng bắt bộ sắn dây này thì ờ, vì là cái bộ sắn dây ấy, thì ờ, trong lúc mình mài củ sắn dây thì nó có lẫn các sợi sơ của cái củ sắn dây thì nên nó bắt sẽ là khó hơn và và cái còn cái lực bắt nó mạnh hơn cho nên chúng ta phải dùng cái con lớn đấy còn về phần thiết kế thì ờ, cũng đều giống nhau ờ, các máy ở bên điện máy cường linh sản xuất và phân phối thì đều có cái phần chân đế này bằng làm từ la răng ô tô đó là chắc chắn đây đấy đó là chắc chắn ở chỗ bên này à, hàn thêm bằng cái chân nữa và ở các chân thì có đục ờ, lỗ sẵn này để quý các bạn có thể về có thể là đóng hẳn xuống nền đất nền nhà để cố định máy luôn đấy còn đây là cái phần la răng ô tô đấy được sử dụng à, các la dao cũ à, chúng tôi thu mua về và, và thiết kế trong à, sử dụng cái chân của cái máy như thế này còn trên đây là cái phần thân máy thì thân máy thì được làm hoàn toàn bằng inox bằng inox bóng có loại bằng inox và có loại nhôm tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị qua còn những máy hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và bà con thì đây là máy bằng inox hoàn toàn bằng inox hết từ lồng trong cho đến là cái vỏ bên ngoài thể đấy à, kích thước lồng thì à, chiều cao của nó là 40 phân cái vỏ ngoài này là chiều cao của nó 40 còn cái lồng trong này thì chiều cao của nó là 35 và chiều rộng của nó là 40 với ờ, dung tích một lần quý vị các bạn có thể sử dụng để vắt tinh bột cho khoảng 37 lít đến 40 lít đấy vắt được từ 37 đến 40 lít nước có chứa tinh bột à, khoảng hai xô sơn đấy vừa tầm với quý vị các bạn máy thì hai máy có thiết kế giống nhau đây ờ, quý vị các bạn có thể nhìn vào bên trong lồng này thì ờ, đây đây được thiết kế 6 ờ, con ốc ở đây quý vị các bạn có thể nhìn cái tông của nó đấy quay rất là đồng tâm đồng trục thì uh, chứng tỏ là cái trục của nó làm rất là chắc chắn vòng bi thì được làm bằng một vòng vòng bi lớn đấy cho nên sử dụng rất là bền uh, đây với ờ, còn bên này thì máy bắt nghệ thì nó lấy motor nó ngọn nhỏ nhỏ hơn còn ờ, đối với ờ, quý và các bạn nào có nhu cầu mua thêm máy vắt đậu nành về làm vắt đậu phụ thì chúng ta chỉ cần sử dụng động cơ 0,37W thôi hoặc là dùng 0,8 này cũng được nhưng mà không cần thiết lắm đấy thì còn về cái thiết kế thì ở trên này thì nó được bo cong ở trên này rất là chắc chắn và được mài rất là nhẵn để giúp chúng ta trong quá trình sử dụng thì không bị đứt tay đứt chân khi mua hàng máy vắt ly tâm ở điện máy cường linh thì ờ, quý các bạn có được ờ, còn được tặng thêm ờ, các, túi vắt như thế này đây túi vắt là bằng vải rất là chắc chắn đấy để về sử dụng để vắt tinh bột nghệ sắn rơi đấy tất cả động cơ của điện máy cường linh thì đều sử dụng ờ, động cơ hoàn toàn bằng 100% dây đồng bảo hành cho quý vị và các bạn 12 ờ, tháng một đổi một trong vòng một năm Đấy, sử dụng ờ, motor điện gia đình một pha đây thì inox này thì đặc điểm của nó sẽ là rất là dễ lau chùi này Ờ, sử dụng ờ, tinh bột nghệ lâu ngày thì nghệ ờ, nghệ nó không bị bám vàng không bị ố vàng trên cái vỏ thùng đấy nhìn thẩm mỹ hơn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hơn inox này và bên chúng tôi cũng có một bằng nhôm nữa nếu các bạn nào kinh tế nó hạn hẹp hơn một tí thì mình có thể sử dụng máy bằng nhôm đấy thì máy bằng nhôm thì nó rẻ hơn đây ở ờ, các phần ờ, kết nối của của cái ờ, lồng này thì được hàn rất là kỹ và được kiểm tra trước khi xuất xưởng để đảm bảo cái độ khít để tránh cho quá trình sử dụng thì nước nó không bị gì chảy không bị văng ra ngoài đấy quý các bạn có thể nhìn thấy ở các mũi hàn hàn rất là khít đây được chấm rất là đều rất là chắc chắn inox dày inox này là inox một một một ly đấy ờ, rất là chắc chắn còn cái chân đế của nó thì không phải bàn nữa đấy. đối với ờ, quý các bạn ở xa thì chúng tôi có thể gửi qua nhà xe hoặc là gửi qua bưu điện cho quý các bạn à, tùy theo nhu cầu có thể là quý các bạn à, có thể nhu cầu bắt 30 lít 50 lít hoặc là 70 100 lít thì à, liên hệ số điện thoại à, bên góc màn hình chúng tôi sẽ liên hệ đặt làm cho quý vị và các bạn mà thay đổi nữa là ở đây là cái mẫu ngày xưa này đây là cái mẫu ờ, thùng ngày xưa thì là cái ờ, cái cái vỏ thùng bên ngoài này cái vỏ lồng này thì nó nhô cao hơn còn bên đây là cái mẫu mới này thì ờ, cái khoảng cách giữa cái lồng và cái thùng này rất là ngắn để thứ nhất là, là để thu hẹp khoảng cách này thì trong lúc quý các bạn sử dụng máy thì hạn chế được cái nước cái cái cái tinh bột nó nước nó văng ra ngoài đấy nó quay sát như thế này đấy, rất là tiện lợi còn uh, quý vị các bạn sử dụng cái túi này thì chỉ cần uh, cho vào như thế này thôi đấy cho vào hết tất cả các ờ, bên như thế này rồi chúng ta đổ nước còn lợn tinh bột vào đây và bật máy lên là sử dụng thôi sau đây tôi sẽ tiến hành cắm thử một máy cho quý các bạn cùng xem điên vào thôi đâu cần tắm thử đâu theo cái video kia được Đây.